soi khắp cùng quân vào Thế trọn đời giữ đạo theo từ tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật tử gia hộ tâm bồ đề kiến cố trí tu học vững bền xa biển khó nguồn mê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 等。 chúng à, sinh tính à, thường à, rộng lòng hư không à, biết à, pháp tôn ờ, phật ờ, đại ờ, chí văn thù sư lời bồ tát đại đa phần đại à, bi quan thế âm bồ lễ nam mô đông phương giáo chủ tiêu tại diễn thọ dương sư lưu lý quang vương phần nhật quang con ờ, nghe thầy vắng ờ, gìn ờ, giữ nguyện hiểu nghe chân đệ tử Phật ngày đêm nên chỉ tâm nhớ nghĩ và tư duy về tam điều giác ngộ của các bậc đại nhân điều giác ngộ thứ nhớ thế gian vốn vô thường cõi nước giật mong manh bốn đại lại cổ không năm âm là vô ngã luôn suy diệt biến đổi già rồi không có chủ tâm là nguồn việc ác Điều giác ngộ thứ hai ta muốn nhiều là khổ báo sinh tử nhọc nhằn đều từ tham dụng cười nếu in muôn biến đủ tấn tâm được tự tài điều giác ngộ thứ ba tâm nếu không biến đủ chỉ lo việc tham cầu sẽ tăng thêm tội ác Bồ Tát không như vậy thường nhớ đến chi tu cánh nghèo giữ đạo à, lấy tuệ làm giữ nghiệp mà điều giác ngộ thứ tư lười biếng phải xa đọa nên thường ngày tinh tấn để phá phiền não à, à, chia phùng cả bốn má ra khỏi ngùng âm giới điều giác ngộ thứ năm để tăng trưởng trí tuệ và thanh tựu biện tài rồi đem niềm vui lớn giao hóa cho tất cả điều giác ngộ thứ sáu nghèo khổ hay oan hờn thường kết nhiều duyên Bồ Tát thành Bồ Tát bình đẳng với oán thân không nhớ đến lỗi cũ không ghét bỏ người ác Điều giác ngộ thứ bảy nắm dục là tai hòa Thân giao ở cõi tùng những công nhiễm dục lạc Thường nhớ nghĩ ba ý bình bán và pháp ký Chí nguyện người xuân giá luôn giữ đạo trong giày Thương ngày hạnh thánh tình từ bi với tất cả Điều giác ngộ thứ ta sinh tử luôn tiêu đốt khổ nào tận vô biên Nguyện thay thế chúng sinh gánh chịu vô lượng khổ Khiến cho tất cả loài e đều được đại an lạc Tám điều nói trên đây chư Phật và Bồ Tát đã tự mình giác ngộ và tinh tấn hành đạo tu từ bi trí tuệ hướng theo thuyền pháp thân đến nơi bờ niết bàn à, rồi trở lại sinh tử độ thoát các chúng sinh à, cùng đem tam điều này chỉ dạy cho tất cả khiến mọi loài chúng sinh biết được sinh tử khó xa lìa nó món dùng à nếu người đệ tử phật à, tư duy tam điều này à, sẽ ở trong mỗi niệm diễn được vô lượng tội à, thẳng tiến đến bồ đề máu thành tựu chi giá dứt hẳn đường sinh tử thường an chú tình lành tri tâm đành lễ để nhân đau đà tôn già đại ca diêm chi đành à. già xa lời phân chỉ tâm đầy à, lễ à, đệ nhất thần à, thống tôn giả môn kiều niên chỉ tâm đành lễ để nhân dài không tôn giả trí tâm đành Ờ, tôn ờ, già nâu ờ, lâu đà chi tâm đành lễ để nhân mật tôn già lá hầu la chỉ tâm đầy nhà lễ tổ sư trong đại à, đau đà chỉ à, tâm à, đầy nhà lễ tổ sư pháp loan chi tâm đành lễ thổ sư huyền quang chi tâm đành lễ đảnh lễ con thiện chỉ pháp đưa con vượt nẻo an kiến xin nguyện sống đưa từ tinh ca phá toán hoài xin từ trần lão nguyện hồng nói lời ai hờ Thương yêu trăm sóng sơn chiều Để buồn vui tới mọi nẻo Dung lên tài sen con nguyện nói đau nguyện từ bi chờ trên con đường đạo nhiệm màu nguyện xin chỉ nằm tù tâm muốn tròn đạo quả về sau nam mô cầu sáng hối bồ tát xa mỗi giờ vàng nam mô tâm mười nguyện lớn của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Một là kinh lễ chữ Phật, hai là xứng tan như lai, ba là giàu tu cúng dường, bốn là sám hối nghiêm chưa năm là tùy công đức sáu là thị phật chuyển pháp bảy là thị phật chủ thế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 Cửa thiện thượng nghiêm à, tình toàn chúng mãi thuận hòa Phần huệ chiếu sáng à, người mưa pháp hằng nhuận ngồi Phần tử lòng tín sâu ruộng phước càng tăng trường chúng sinh sống an lạc vui hưởng cảnh thái bình nơi nơi dứt đau binh mỗi mỗi đều thành phật Hiện tiền đệ tử chúng con ngày hôm nay thành tâm đối trước Phật tiền. Chỉ tùng kính bát đại nhân giác cập kỳ lễ Phật lễ tổ sám hối Nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay Đối với thân à, thực hành hạnh thiểu dục chi túc Đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục tôi với thượng tư duy chính à, pháp nguyện à, cho các tín chủ phật tử hiện tại đạo tràng nơi đây cùng toàn thể gia quyến đã phát tâm cung dưỡng và tu tập tùy theo vũng báo của mình mà được bệnh căn thuyên giảm Gia quyên an khang lòng tín ngôi tam bảo ngày càng sâu Tâm từ bi đối với khắp chúng sinh tăng a trường Thứ nữa chúng con lại nguyện cho các chư vị vong linh cứu huyền thất tổ nội ngoài gia tiên của à, các Phật tử nơi đây cùng các chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn. Nam nữ thập nhị loại cô hồn hữu danh vô vị hữu vị vô danh. Tùy theo à, phúng bao cúng dường và tu tập của các tín chủ Phật tử mà được phát tâm giác tỉnh lìa khổ u minh khởi niệm từ bi xa lìa đường khổ tin sâu nơi tam bảo sớm được sinh về nơi cõi phật an vui nguyện à cho nước nhà có phúc dân tộc chúng kiến chi đức tròn đầy nhân tâm hòa lạc Nguyện à, cho già trẻ kính nhường chi ngũ chẳng nghịch Mọi người chung sức giúp nước an dân người vật cùng hưởng Lại nguyện cho dòng giống Việt Nam khác thể tâm đồng Quay về nguồn xưa phát minh bản địa mong ờ, mong cho ba nghiệp chóng tiêu chân tâm tỏ rõ quốc độ thanh bình đạo đời an ổn khắp nguyện ờ, phước ban tất cả đức độ quần sinh kẻ mất siêu ờ, sinh người còn phước lạc năm châu an lạc thế giới an bình tình giữ vô tình đóng trọn thành phật đạo nam mô phật thích ca mâu ni Công phu công đức có bao nhiêu à, Con xin lấy đó hồi hướng về Nguyện khả pháp giới cả chúng sinh à, Thầy đều thể nhờ vô sinh nhận Sai phiền nào nguyện được trí tuệ thật sáng ngời Nguyện các tội chương tay tiêu trừ, Đời đời thương hạnh Bồ Tát Đạo. Nguyện sinh tịnh độ cày Tây Phương, Xén vàng chín phần làm cha mẹ, Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, Bồ Tát bất thoái làm bạn lửa, Nguyện đem công đức tu hành này, chan dài mười phương ca tấn cả hết thầy chúng con cùng các loài à, đồng được lên ngôi vô thượng à, giác từ à, quý ý phật nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn à, phát à, tâm à, vô thường từ quý ý phát nguyện cho chúng sinh kinh tạng trí tuệ như biển từ à, quý ý tăng nguyện à, cho chúng à, sinh